tiếp theo chúng ta sang một số ví dụ minh họa đầu tiên chúng ta vào ví dụ 1 ví dụ đơn giản nhất này à, tính thể tích V của khối trụ có bán kính đáy và chiều cao đều bằng 2 Đây, bài toán cho chúng ta bốn kết quả thì chúng ta nhắc lại này thể tích của khối trụ V bằng pi R bình phương nhân với H đây tính công thức tính thể tích của khối trụ à, bán kính đáy và chiều cao đều bằng hai như vậy V bằng pi 2 bình phương nhân với 2 đúng không? Thì bằng 8 pi. Rất đơn giản, ở câu số 1, ví dụ 1 này, chúng ta sẽ chọn đáp án D, V bằng 8 pi.